Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 1 tháng 9 năm 2021, tức ngày 25 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm tý, tháng bính thân, năm tân sửu. Còn giáp xung ngày nhâm tý hôm nay là giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn. Còn giáp xung tháng bính thân là giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn. 1. Tử vi tuổi tý, Hợi tí tương hội là cơ hội rất tốt để người tuổi tí còn độc thân tìm được tình yêu của đời mình đấy. Đừng chần chừ hay lo lắng quá lâu nữa kẻo tình yêu vỗ cánh bay đi mất thì chỉ còn lại bạn tiếc nuối khôn nguôi mà thôi. Với các cặp đôi, vợ chồng hãy dành thêm thời gian cho nhau. Có thể cả hai đều có công việc bận rộn, cuộc sống lo toan nhưng đừng quên hỏi han, chia sẻ với người ấy nữa nhé. Đừng để bản thân phải nuối tiếc vì khi có được hạnh phúc đã không trân trọng. Trong khi đó, thực thần lại trao cơ hội để con giáp này ghi điểm trước mặt mọi người và có những thành quả công việc vô cùng khả quan. Muốn công việc được tiến triển thuận lợi thì cách tốt nhất chính là tìm được những người đồng nghiệp, đối tác có cùng chí hướng, có thể sẵn sàng đồng hành cùng với bạn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu được Tam hội cục che trở nên vận trình ngày thứ 4 này cũng có phần dễ chịu hơn, Bản mệnh nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, nhờ thế mà công việc tiến triển nhanh chóng, không mất quá nhiều thời gian. Đó cũng là nhờ bình thường những chú châu luôn nhiệt tình và hết mình trong việc giúp đỡ mọi người. Sự chân thành, không toan tính của bạn khiến mọi người rất tin tưởng và yêu mến bạn. Ai nói người tuổi sửu khô khăn chứ? Bạn luôn hết lòng hết dạ với người xung quanh mình nên những điều bạn nhận lại hoàn toàn xứng đáng. Có điều, chuyện tình cảm không nhí khiến cho niềm vui trong ngày của những chú châu không được trọn vẹn thổ thủy tương xung, người ấy không đủ tin tưởng vào tình cảm mà bạn dành cho người ấy. Giữa cả hai tồn tại quá nhiều nghi ngờ nên khoảng cách cứ ngày càng xa hơn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi của 12 con giáp, vận trình của người tuổi dần trong ngày thứ 4 này hung cát đan sen, thăng trầm bất định. Hợi dần tương phá là điểm báo tiểu nhân phá hoại, bản mệnh làm gì cũng nên thận trọng, nhất là trong chuyện tình cảm. Những lời đồn đại thị phi có thể sẽ khiến cho đôi lứa ngày càng đối mặt với nhiều khúc mắc. Bản mệnh cần phải vững lòng trước những tin đồn thổi do kẻ tiểu nhân đơm đặt. Đừng để chúng trở thành lý do khiến hai bạn xa nhau thì không đáng chút nào. Chính tài mà những chú hổ đã giải quyết được một số khoản nợ, giúp bạn nhẹ gánh vì không còn nhiều áp lực nhiều như trước. Tuy nhiên, để cải thiện tình hình tài chính thì bản mệnh vẫn nên cố gắng tìm cách gia tăng thu nhập hoặc tìm thêm việc làm tay trái phù hợp. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Tam hợp xuất hiện mang đến cho người tuổi mão những cơ hội hợp tác làm ăn đáng hứa hẹn và tìm được đối tác tiềm năng, có chung chí hướng. Nhờ vậy, đường công danh sự nghiệp của bạn đang rất rộng mở, tiền bạc dồi dào, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên càng dễ dàng đạt được những điều mình muốn. Thiên tai còn mang may mắn cho người làm công ăn lương khi có thể hôm nay sẽ có lộc từ trên trời rơi xuống, tuy bản mệnh phải vất vả đôi phần nhưng bù lại có thêm một khoản thu nhập trong tay. Thủy sinh mộc là tín hiệu đáng mừng báo hiệu đường tình duyên của những chú mèo suôn sẻ hơn rất nhiều. Bạn được trao thêm cho nhiều cơ hội để thoát khỏi kiếp độc thân. Tín hiệu đào hoa tăng lên, bản mệnh hãy chú ý chớp lấy cơ hội để tình duyên thêm phần tươi thắm nhé. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. năm, Tử vi tuổi thìn Chính ấn xuất hiện trong tử vi thứ 4 của người tuổi thìn. Đây là các thần che chở cho công việc của con giáp này, giúp mọi thứ đang trên đà phát triển tốt. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau những khó khăn là cơ hội vô cùng rực rỡ. Do đó, bản mệnh không nên chùn bước trước bất kỳ trở ngại nào. Thay vào đó,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 Ngày nay những chú rắn chỉ biết than thân trách phận sao gặp phải toàn chuyện đen đủi, nhưng bạn cũng nên xem lại chính bản thân mình và tự kiểm điểm càng sớm càng tốt. Thủy hỏa bất dung, đường tình duyên của tuổi tỵ hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Có vẻ như bạn đang quá kén ca chọn canh, không quan tâm đến tình cảm thực sự mà chỉ chăm chăm nhìn đến điều kiện, hoàn cảnh của đối phương nên bỏ lỡ không ít duyên đẹp với mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Thứ bốn này, với người tuổi ngọ, hôm nay do bị thiên quan tác động nên bản mệnh cần đề phòng họa tiểu nhân rình rập gây cản trở. Con giáp này nên thận trọng khi kết giao với người tuổi ất tỵ, kỷ tỵ, ất hợi. Không phải điều gì nhìn bên ngoài cũng giống như trong suy nghĩ của chúng ta. Có những người bề ngoài tỏ vẻ tốt đẹp, hiền lành nhưng thực tâm không phải người đơn giản mà có tâm địa xấu xa, Kẻ tiểu nhân có thể sẽ nhân lúc bạn tâm trạng bất ổn để kích động tinh thần, khiến cho con giáp này sinh lòng đố kỵ, tự làm hại bản thân bởi những hành động thiếu suy nghĩ. Ngũ hành xung khắc trong thứ bốn này cho thấy tình cảm lứa đôi có nhiều trục trặc. Những lúc khó khăn như này nhưng người ấy lại chẳng thấu hiểu và sẽ chỉ khiến bạn thất vọng vô cùng. Người độc thân có những thời khắc cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Áp lực công việc, áp lực cuộc sống, tất cả khiến cho bản mệnh nghẹt thở, nhưng chẳng có ai để chút nỗi lòng, giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi đang được tam hợp che chở, vận trình trong ngày nhờ đó mà hành thông thuận lợi hơn nhiều. Con giáp này quyết đoán và dứt khoát trong những quyết định của mình, điều đó giúp bạn nắm bắt được những thời cơ hiếm có mà không phải ai cũng có may mắn như vậy đâu nhé. Thiên ấn còn tăng thêm trợ lực để những chú dê giải quyết ổn thỏa hầu hết những vấn đề chung của tập thể. Bạn đang khiến cho mọi người phải ngạc nhiên vì khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Con giáp này dù bình thường không hay khỏe mẽ nhưng vào lúc mấu chốt, bạn đều thể hiện rất tốt. Thổ thủy xung khắc lại nhắc nhở con giáp này làm gì cũng nên quan tâm đến cảm nhận của người thân. Đừng tự ý quyết định mọi việc một mình. Có nhiều vấn đề phát sinh, con giáp này chưa đủ khéo léo để dung hòa các mối quan hệ của mình nên không khí lúc nào cũng căng thẳng. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, mão, tỵ, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Hợi thân tương hại là điểm báo người tuổi thân dễ phạm họa tiểu nhân làm ảnh hưởng xấu đến công việc của bạn. Biểu hiện xuất sắc trước đó của những chú khỉ đã khiến có kẻ sinh lòng ghen ghét và đố kỵ, kẻ đó sẽ tìm cách để phá bĩnh bạn bằng được. Do vậy, bản mệnh nên hành động thận trọng, nói năng cẩn thận, không tạo điều kiện cho kẻ xấu có cơ hội bắt thóc và hãm hại, dù có gặp phải chuyện gì cũng nên giữ được bình tĩnh hết sức có thể. Bạn càng nôn nóng lại càng dễ để lộ sơ hở. Bù lại, ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh đang rất ngọt ngào và suôn sẻ. Bạn biết cách thể hiện tình cảm của bản thân một cách vừa phải, cũng như tôn trọng không gian riêng tư của đối phương để người ấy thấy thoải mái và không bị ngột ngạt. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Tỷ kiên nhập cục, dường như người tuổi dậu không được tập trung lắm trong hôm nay. Bạn thường để đầu óc bay bổng đi xa khỏi những việc mình đang làm. Việc không chú tâm khiến tốc độ và hiệu suất công việc giảm sút khá rõ. Hãy cẩn thận vì bạn có thể bị cấp trên khiển trách bởi lý do đó. Ngũ hành kim sinh thủy cho thấy vận trình tình cảm của con giáp này đang vô cùng tốt đẹp. Chuyện tình của hai bạn được nhiều người ủng hộ. Thời gian dần trôi, càng ngày bạn càng cảm nhận tình yêu lớn dần lên và dần tính tới chuyện trăm năm.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 Nỗi chán nản quẩn quanh khiến con giáp này không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, công việc giang dở càng khiến bạn cảm thấy thất vọng về bản thân mình và muốn từ bỏ. Thương quan cản trở, con đường sự nghiệp gặp phải nhiều trắc trở, bản mệnh cũng dễ bị thất bại trong công việc. Điều này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, nhất là trong thời điểm mà con giáp này đang không ổn định về tinh thần. Kim, Thủy Tương sinh như vớt vát lại chút điểm sáng cho vận trình hôm nay của người tuổi hợi khi chuyện tình cảm của bản mệnh rất êm ấm,